Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội Hiện tại tôi đang đứng ở trước mặt ngôi nhà đây Ngôi nhà có diện tích là 39,3m, xây 4 tầng Mỗi tầng chia hai phòng ngủ Và tổng là 4 phòng ngủ, một phòng à, khách và một phòng thờ riêng để các bạn thấy ngõ trước nhà Rộng hai mươi năm m cách đường ô tô 15 mét chúng ta đang đứng ở phía bên ngoài ngôi nhà ngôi nhà thì bên ngoài được uh, ốp bằng gạch 60 x 60 đều là hàng loại một về phần cửa thì đều là bên ngoài là cửa sắt hộp phun uh, ờ, sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhựa đã thép đây các bạn có nhìn thấy và tiếp theo đây ờ, tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong bên ngôi nhà tầng của tầng 1 tầng 1 sẽ là phòng khách phòng bếp và phòng ăn đây các bạn có thể nhìn thấy rất là rộng Đấy. phòng khách thì chúng tôi đang à, hiện tại chúng tôi đã ừ, có sắm cho à, anh chị một bộ bàn ghế tương đối hợp với căn nhà đây các bạn nhìn thấy bên trên là thành thể cao và quạt trần và đây phía bên này là phần bếp bếp phần bếp thì chúng tôi sẽ là tủ bếp đều là gỗ xoan đà mặt đá thì là đá granite loại à, à, gắn đen và về phần chậu chậu rửa này là inox 304 hàng nhập khẩu Đây, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ không gian rồi tầng 1 và thế giờ đây tôi sẽ đưa các bạn lên ờ, tầng 2 của ngôi nhà về phần cầu thang thì chúng tôi đều là đá granite đá tự nhiên và phần ờ, tay vị thì là tay ờ, gỗ trò các bạn có nhìn lại đây đây là phần gỗ hết trên tầng 2 thì sẽ chia làm hai phòng hai phòng ngủ rộng rãi có điều hòa đây các bạn có thể nhìn thấy không gian bên trong và bên đây sẽ là phòng vệ sinh rộng rãi đầy đủ các thiết bị máy hút mùi không thiếu bất kỳ gì cả và đây đây là một phòng ngủ nữa cũng rộng đầy đủ điều hòa và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng chia hai phòng các bạn có thể làm à, phòng ngủ hoặc là phòng vui chơi thoải mái hiện tại chúng tôi thì đang thiết kế để làm hai phòng như tầng 2 cũng là thiết kế như vậy rộng và vào nhà vệ sinh hiện tại là tôi ờ, không bật ờ, bất kỳ một bóng điện nào các bạn nhé các bạn có thể nhìn thấy đây ngôi nhà không thiếu ánh sáng luôn bên này là phòng ngủ hai rất là rộng và tiếp theo đây là sẽ lên trên tầng thượng trên tầng thượng thì bao gồm một tung thang và phía ngoài là sân phơi rộng các bạn đây đây là trời này và này là chỗ để xe à chỗ để à, máy giặt và bên ngoài này sẽ rất mưa sáng các bạn có thể nhìn thấy rất là rộng rãi và tôi xin nhắc lại một lần nữa ngôi nhà có diện tích là 39,3 mét diện tích à, mặt tiền là 5,86 mét sâu là 7 mét ngôi nhà đang được chào bán với một à, giá là 1 tỷ 680 triệu bao gồm tất cả nội thất các bạn chỉ việc dọn đồ về thôi rất là gần trường cấp 1 trường mầm non Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.